đều được ô tô Kinh Anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đó là chiếc à, Mitsubishi Pajero 7 chỗ số sàn máy xăng. Chiếc xe này à, sản xuất năm 2004, bánh dự phòng dạng bánh treo, cửa cốp mở ngang sang bên phải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 và chủ nhân cũng đã trang trí một cái dàn đèn led ở phía trước đầu xe nhìn rất là đẹp tất cả các à, bộ phận đèn à, vẫn còn à, hoạt động rất là hiệu quả không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả còn đây là cụm bánh trước ở bên tài đây đấy quý vị thấy mâm đúc cách điệu nhìn rất là bắt mắt và cực kỳ là chắc chắn vỏ xe cũng còn khá là mới với cái vỏ xe này thì à, chúng ta cũng có thể đi 1-2 năm nữa mới cần phải thay thế toàn bộ à, phần à, sơn xe cũng còn khá là đẹp hệ thống cua lốp học rè còn khá là chắc chắn đấy quay cận cảnh và chi tiết mâm xe cho quý vị thấy cực đẹp phần cua lốp cũng như là toàn bộ hệ thống học rè còn khá là chắc chắn mặc dù là sản xuất năm 2004 nhưng mà phải nói là toàn bộ thân vỏ cũng còn à, khá là tốt toàn bộ à, hộp dè đó quý vị đây quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ còn khá là chắc chắn rất là đẹp chưa có hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả phần con phần cu lốp cũng còn khá là phẳng mâm đúc ờ, dạng ờ, cách điệu nhìn khá là bắt mắt toàn bộ các cái đường gân chỉ ờ, trên thân xe còn khá là thẳng liền mạch đấy bệ lên xuống ở bên hông xe đây rất là chắc chắn logo thương hiệu Mitsubishi dòng máy xăng 3.5 cực kỳ là khỏe gương chiếu hậu ờ, bản lớn rất là dễ quan sát còn đây là cánh cửa trước ở bên tài này bây giờ tôi mở ra mở bấm ờ, mở khóa lên đấy phần ờ, tapi của nó đó quý vị các cái tấm nhựa của nó cũng rất là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả phần à, nách cửa này bạt lề khá là chắc chắn đóng mở cửa nhẹ nhàng không hề có cái dấu hiệu gì là dỉ xét cả toàn bộ à, gioăng cao su keo chỉ còn đầy đủ không hề thiếu mà một phân đoạn nào đâu ngay cả cái phần à, bên dưới này quay à, cận cảnh và chi tiết à, quý vị thấy rõ còn rất là chắc chắn chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đấy các cái tấm nhựa này các cái nút bấm cửa kính tay nắm cửa tất cả còn hoạt động rất là tốt nhẹ nhàng bệ lên xuống đây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 điều khiển rất là nhẹ nhàng đấy ghế tài xế được điều ờ, chỉnh hơi nha quý vị lên xuống nghiêng ngả tất cả còn hoạt động rất là tốt da ghế vẫn là bọc da cao cấp với cái màu là màu ghi sữa nhìn khá là bắt mắt vô lăng bốn chấu có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng các cái uh, đồng hồ đo độ nghiêng áp suất áp lực bản tablo cũng à, khá là đẹp hệ thống à, giàn lạnh à, hai chiều với các cái núm điều chỉnh dạng núm xoay rất là dễ thao tác thuận tiện dàn DVD cho cái âm thanh cũng khá là hay hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là trơn mượt nhẹ nhàng còn đây là cần số à, chuyển cầu đấy quý vị xe hai cầu cho nên là chạy rất là bốc rất là mạnh mẽ các cái tấm nhựa trên bảng tablo cũng còn khá là sần không hề có cái dấu hiệu gì là khoan đục hay là mài mòn cả phải nói là chủ xe giữ xe khá là kỹ học để đầu các cái hộp gió rất là đẹp Đấy, học để đồ cũng khá là rộng để được à, khá là nhiều cái đồ đạc cá nhân các cái hộp gió quý vị thấy bây giờ chúng tôi à, mở máy lên à, cho quý vị xem là chiếc xe nổ máy như thế nào nhé toàn bộ các cái đèn tín hiệu cảnh báo trên bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả hoạt động tốt đầy đủ chiếc xe này à, mới đi được có hơn 116.000 km thôi đấy vì à, tôi nổ máy lên đấy để rất là nhẹ nhàng máy nổ rất là êm ái vị trí à, báo hai cầu điện đấy quý vị tất cả hoạt động còn hiệu quả rất là tốt vô lăng bốn chấu có à, bọc một cái à, vỏ lớp vỏ ra bên ngoài ít mài mòn còn đây là cánh cửa sau ở bên à, tài này quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ phần tắp bi của nó các cái tấm nhựa của tắp bi còn khá là đẹp đấy quay ngay cả phía dưới này không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì rách nát cả toàn bộ keo chỉ gioăng cao su vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một à, phân đoạn nào đâu kính à, của cửa vẫn là kính zin theo xe nhé gioăng cao su cột này hệ thống bản lề này cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đóng mở cửa nhẹ nhàng êm ái rất là chắc các cái tấm nhựa của Tappy cũng vậy đây là hàng ghế phía sau này cái bệ tì tay khi chúng ta gập lên thì chúng ta sẽ ờ, ngồi được ờ, tới ờ, bốn người đấy vẫn còn khá là rộng rãi toàn bộ hàng ghế bọc da cao cấp có hỗ trợ thêm các cái tấm tựa lưng cho chúng ta đi đường xa không có bị mệt mỏi nói là hàng ghế ngồi thoáng rộng hệ thống uh, chốt khóa của cánh cửa sau đấy cột cung cửa này không hề có cái dấu hiệu hiệu gì là cong vênh cả cực kỳ là chắc chắn còn đây là cụm bánh sau ở bên tài đây đấy chắc cũng ờ, không cần phải nói quá nhiều mâm đúc cách điệu cực kỳ là chắc chắn khoảng sáng gầm cao cho nên là đi được ở rất là nhiều địa hình toàn bộ hệ thống cua lốp học rè quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ chiếc xe có như thế nào thì ô tô kiên anh mô tả đúng như vậy không hề thêm bớt qua cái à, video clip thì à, giúp cho khách hàng ở xa có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua còn đây là cụm đèn hậu này với à, dạng đèn dọc nổi bật với cái nền màu đỏ trên dưới ở giữa là đèn sinh nhật màu vàng chiếc xe này à, được ô tô Kiên Anh mua của một à, khách hàng ở Đồng Nai logo thương hiệu của ô tô Kiên Anh đây chiếc xe nào mà ô tô Kiên Anh bán ra đều có gắn cái logo thương hiệu của ô tô Kiên Anh phần dè phía sau đây bật lên xuống bánh dự phòng là dạng bánh treo có trang bị một cái cái sẻng này, cái len ấy để ờ, giúp cho chúng ta ờ, có thể xử lý khi mà chúng ta bị lún bánh xe toàn bộ bằng inox còn cực kỳ là chắc chắn sau đây ờ, chúng ta xem phần cốp của nó nhé đấy dạng cốp mở sang bên hông bên phải theo từ phía sau quý vị thấy cốp xe cũng khá là rộng toàn bộ cũng được trang bị một cái con à, đội để mà chúng ta thay thế cái bánh dự phòng hệ thống chốt khóa keo chỉ giòn cao su của phần cốp xe đấy quý vị còn khá là tốt đầy đủ đây là nách của cánh cửa cốp xe này đấy cực kỳ là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì lỏng lẻo hay là gì xét bột mọt cả phần bệ lên xuống đã được uh, ốp cái uh, inox nhìn rất là sáng hàng ghế thứ ba hàng ghế thứ ba phía sau xe hai ghế dạng uh, hai ghế rời đấy chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ cái khoang nội thất khá là rộng 7 chỗ chúng ta có thể đi 8 người cũng được trần xe này, đã được à, lập à, trần 5D lập lại rất là mới các cái tấm nhựa trong à, khoang nội thất cũng à, còn khá là đẹp tất nhiên là nó cũng đã có cái sự bạc màu theo thời gian thôi phần cốp xe phần nắp của cốp đó cánh cửa cốp ấy. chốt khóa của cánh cửa cốp rất là chắc chắn kèo chỉ gioăng cao su của cốp xe vẫn còn rất là đầy đủ ngay cả phần bên dưới này quý vị chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả phần mà thường xuyên tiếp xúc với nước quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ cụm đèn à, hậu ở bên à, phải vẫn là đèn zin theo xe nhé chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay nứt vỡ cả còn đây là cụm bánh xe sau ở bên à, phụ này đấy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ với khoảng sáng gầm rất là cao đi được rất là nhiều địa hình máy 3.5 máy xăng 3.5 cực khỏe đi đường trường thì phải nói cực sướng toàn bộ hộp rẻ của nó quý vị rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là rách nát cả chỉ với giá là 195 triệu đồng giá trên đã bao gồm phí vận chuyển cũng như là phí rút hồ sơ cho quý khách hàng chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 7 chỗ mang thương hiệu Nhật Bản Mitsubishi Pajero cánh cửa sau ở bên phụ đấy toàn bộ keo chỉ chốt khóa này quý vị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 không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả đấy hàng ghế thứ hai này hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba ngồi rất là rộng với dạng à, ghế rời già ghế già ghế cao cấp khá là đẹp vị trí ngồi khá là rộng rãi còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ đây đấy phần tắp bi của nó đấy sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin nhá chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả cánh cửa không hề có dấu hiệu gì cong vênh đâu gương chiếu hậu lớn dễ dàng quan sát cách bàn lề này hàng ghế ờ, phụ chốt khóa ô tô quyền hành luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe giúp cho cái khách hàng có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua qua cái ờ, video clip thì ờ, quý khách cũng có thể cảm nhận được chất lượng của chiếc xe như thế nào đây một cái hộp để đồ ở bên ờ, cạnh ờ, ghế tài xế cũng như là ghế phụ này ghế tài xế và ghế phụ cũng có bệ tì tay nha quý vị Đấy. điều chỉnh lên xuống này bằng hơi bánh trước bên phụ đây mầm đúc cách điệu rất là chắc chắn vỏ xe cũng khá khá là mới hệ thống cua lốp hộp rè đấy quay cận cảnh về chi tiết cho quý vị thấy rõ rất là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là rách nát hay mục mọt cả và chúng ta cùng à, trải nghiệm à, chúng ta cùng tìm hiểu à, phần máy của chiếc xe này nhá Mitsubishi Pajero trang bị cái động cơ xăng 3.5 rất là mạnh mẽ khỏe khoắn toàn bộ khoang máy còn khá là khô ráo sạch sẽ không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả đấy máy Mitsubishi này DOHC 24 van hộp cầu trì này vẫn còn đầy đủ các cái ờ, ký hiệu trên hộp ờ, nắp của hộp cầu trì đấy rất là rõ ràng bình ắc quy cũng còn khá là tốt máy nổ rất là êm nha đề một lần là, là, là nổ lên rất là nhẹ nhàng êm ái nắp của cabo này toàn bộ dàn đồng dàn sắt xi khá là dày keo chỉ của nắp cabo vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào đâu Đấy, rất là chắc chắn đây cái logo ờ, cái ờ, tem nhãn của hãng ờ, Mitsubishi này. màu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 chúng ta có thể sử dụng liền không cần phải thay thế bất kỳ một bộ phận nào cả gầm xe rất là chắc chắn đấy còn đây là gầm xe quay từ ở phía phía sau của chiếc xe này đấy quý vị thấy không các cái bộ phận đầu rô tin hệ thống giảm sóc không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả cực kỳ là chắc chắn hai cầu điện quay cận cảnh và chi tiết ờ, cho quý vị thấy rõ phần gầm từ phía sau đấy bồ và cuối cùng thì à, chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này ở cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang xem chiếc xe vận hành như thế nào nhé đây chúng tôi đang à, trải nghiệm chiếc xe à, Mitsubishi Pajero sản xuất năm 2004 trên cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang phải nói là chiếc xe nổ rất là êm ái hệ thống côn số ra vào cực kỳ là trơn mượt vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng xe chạy rất là bốc đầm xe không hề có cái hiện tượng gì là rung lắc cả xe hai cầu điện sản xuất năm 2004 Đấy, qua những ờ, khúc cua thì hệ thống ờ, vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên đánh lái cực kỳ là nhẹ nhàng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 7 chỗ số sàn máy xăng sản xuất năm 2004 hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô kênh nhé trân trọng cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo